bên kia Tết người ta vui thiệt vui Ở đây tôi lùi Cái gì cũng phải tới tui Thấy chồng người ta Giúp giờ liên tay mà ham Còn ông chồng tôi Nhậu xong ổng đi ngủ rồi Chén gì chén gì chất chồng Quần áo quần áo chất chồng Việc nhà hoài không xong Tôi có chồng hờ hững cũng như không Cứ để tôi kêu la trời ơi giận tôi thật giận vậy ta sang súng sang trong lòng Em xôn xao với bao việc nhà Anh ơi anh cớ sao hưng hờ để việc nhà Mình em lo Anh ơi mau giúp em việc nhà Khi chung tay sẽ nhanh thôi mà Năm nay ta sẽ không dân hờn nếu mình cùng làm Trong giặc vũ em phơi đồ Vũ lặng mất tâm áo quần này giặt chưa phơi cá ngày một mình chơi dơi chẳng tuần nào được thảnh thời mà anh chi thích chơi bời chán gì chán gì chất chồng quần áo quần áo chất chồng việc nhà hoài không xong tôi quá chồng hờ cũng như không cứ để tôi kêu la trời ơi giận xôn xao dưới bao việc nhà Anh ơi anh có sao hưng hờ để việc nhà Mình em lo anh ơi mau giúp em việc nhà Khi chúng ta sẽ nhanh thôi mà Năm nay ta sẽ không dân hơn nếu mình cùng làm Trong giặc du em phơi đồ Vú em phơi đồ Vú vú em phơi đồ Giặt sạch hết luôn muôn phiền Giặt sạch dân hơn giặt sạch dòng sạch hết bao muôn phiền Tết ngát hương ba miền Dòng sạch hết bao muôn phiền Dòng sạch dân hơn đón Tết vui dọn sạch giận hơn, đón Tết vui